Thúy Kiều xinh lắm Thế nên mới tên là Thúy Kiều Giống như là Thúy Kiều À Thúy Vân cũng xinh giống Thúy Kiều Xong rồi sau đó Tiếp theo nó như thế nào ờ, Dạ dạ Nó như thế nào Dạ Thúy Vân thích đi dép Lào Thích đi dép Lào Thúy Kiều xinh lắm Thế nên mới tên là Thúy Kiều Giống như là Thúy Kiều À Thúy Vân cũng xinh giống Thúy Kiều Xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào <laughs> Thúy Kiều xinh lắm, thế nên mới tên là Thúy Kiều Giống như là Thúy Kiều, à Thúy Vân cũng xinh giống Thúy Kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều <laughs> giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng sinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng sinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi dép lào thúy kiều xinh lắm thế nên mới tên là thúy kiều giống như là thúy kiều à thúy vân cũng xinh giống thúy kiều xong rồi sau đó tiếp theo nó như thế nào ờ, dạ dạ nó như thế nào dạ thúy vân thích đi dép lào thích đi